chào tất cả anh em nhé hôm nay với cái uh, clip này tôi uh, xin uh, giới thiệu với anh em về cái bộ sản phẩm máy đánh bài bịp khi sử dụng mình chơi bài cào bịp đây là một cái dòng sản phẩm máy đánh bài nó rất là mới và giá thành của nó thì không phải là quá đắt như những cái dòng sản phẩm máy đánh bài khác thì riêng về cái dòng sản phẩm này chúng ta sử dụng đánh bài cào bài cào bịp này trong bài à, binh Ấn Độ tôi gọi là binh sáu lá thì rất là hiệu quả bây giờ tôi xin à, giới thiệu với anh em cái bộ à, sản phẩm này sản phẩm của chúng ta bao gồm một cái máy à, bên trong này phụ kiện của nó có hai cục pin đây một cục pin này và một pin ở trong máy hai cục pin này là khi mình chơi mình chơi thì có thể là thay đổi pin đi bởi vì khi máy nó hết pin thì chúng ta có thể thay đổi pin được về cách sử dụng của nó thì à, tôi xin giới thiệu anh em à, cách sử dụng cái bộ sản phẩm máy đánh bài à, cào này đây máy đánh bài binh Ấn Độ Bây tôi sẽ test thử cho anh em xem trò bài cào trước nhé chúng ta vào mã đăng nhập của nó là thăng 3721 thăng và vào phần đăng nhập đây là nó là một cái máy mới hoàn toàn chưa mua game anh em nhìn nhé đây chưa mua game nhé và số game có thể mua là 50 trò chúng ta sẽ vào phòng chờ thế ờ, chơi game trước và tiếp mã của nó là ba tây <clears throat> trong phần này chúng ta sẽ vào phần ba tây năm tư lá này nó là mã của bài cào này bây giờ số người lựa chọn tôi sẽ lựa chọn là 6 người chơi nhé là phần tôi hiện tại tôi đang để chế độ loa còn khi anh em mua về sử dụng thì anh em sẽ có một cái tai nghe rất là nhỏ để mình nhét vào lỗ tai để người ta không nhìn thấy và bây giờ chúng ta sẽ vào phần bắt đầu trò chơi khi anh em ờ, sử dụng máy này thì ờ, sẽ có phụ kiện kèm theo phụ kiện thì bao gồm đồng hồ hoặc là hộp quẹt hoặc là vòng tay nói chung là rất là nhiều còn đây là tôi đang sử dụng ờ, hướng dẫn anh em về cách sử dụng máy không bây giờ để cho người ta canh cắt như này đúng không đó. hoặc là người ta có trộn lại như này anh em chỉ cần để máy ở đây thôi đó đó máy nó báo là số 6 mà, bây giờ tôi sẽ trộn lại 6 vẫn là số 6 đúng không ạ 6 có nghĩa là nhà số 6 lớn nhất thì khi trò ờ, bài cào ấy, anh em có thể bàn cái thì bây giờ tôi sẽ bàn cái này ờ, mã chơi ờ, chúng ta chơi 6 người đúng không tôi sẽ bàn cái từ nhà này một này hai này ba bốn này năm này sáu đây là bài của nhà tôi nhé 6 có là nhà số 6 lớn nhất Đó. như bây giờ anh em nhìn nhé đây là lên 6 rồi như nhà này là đã các những nhà này là đã chết rồi thua rồi đúng không ba này à, 7 này nhà này 9 này nhà này 7 à, này nhà này thì bù đúng không như bây giờ cái bài này của tôi có một con 9 một con ca thì anh em nghĩ lên con gì chắc chắn nó không phải là con 9 rồi nó sẽ là con 10 hoặc là con hình đó đúng chưa bài nhà tôi lớn nhất bởi vì sao hai nhà bằng điểm nhau nhưng mà bài của tôi là nó hơn nước gọi là hơn chất rô cơ nó cũng hơn này Đó. nên bài khi máy nó báo thì chúng ta biết đấy là bài của nhà nào lớn nhất bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem à, một hai ván nữa và chúng ta tiếp tục với lại là quay sang bài binh Ấn Độ nhé hay còn gọi là binh sáu lá chúng ta chỉ cần để bộ bài thôi cách nó rất là xa anh em nhìn này. đưa ra đưa vào được này Đó. vẫn là 6 này khi mình đặt bộ bài xuống này và máy nó có thể báo cho chúng ta biết rồi báo số 5 nhé 5 mới là nhà số 5 lớn nhất rồi tôi sẽ bán tiếp tục bán cái nhé một này tôi ờ, xin lỗi nó lẫn một con này vào nó dính một con phong keo để tôi lọc ra thì đây là một bộ bài mới nên tôi cũng chưa kịp kiểm tra nó vẫn còn một cái con ờ, phong teo ở trong đó ok rồi bây giờ tôi đã bỏ con teo ra ngoài tôi sẽ thử lại cho anh em xem nhé. 6 nhé tôi sẽ trội lại một lần nữa 6 6 6 Đó. hoặc là tôi cắt hẳn bên trên này tôi bỏ ra ngoài 3, 3, Đó, bây giờ là 3 đúng không 3, 3, 3 này tôi sẽ chia 3 bàn cái này 1 này 2 này 3 4 này 5 này 6 này đó 8 điểm này anh em nhìn không rất chính xác không nhà này chỉ có 6 điểm thôi nhà tôi 8 điểm là lớn nhất bây giờ tôi sẽ thử chuyển ờ, qua bài à, cào à xin lỗi bài bài binh Ấn Độ cho anh em xem nhé còn một ờ, chuyện nữa tôi muốn ờ, luôn này anh em vừa rồi tôi đang chơi với chế độ là 6 người đúng không ạ bây giờ tôi muốn tăng tụ lên này gọi là tăng số người lên đó, vâng, bây giờ tôi sẽ chuyển chế độ là 8 người anh em nhé một này một thì tôi không cần phải cái nữa một này hai ba bốn là vâng, cách mình ờ, tăng tụ và giảm tụ như thế đó hai ba bốn này chín điểm đúng không đó anh em nhìn không đúng không nếu như nhà đánh liêng ấy, thì nhà này là ăn nhà này nhưng mà đây tôi nói với anh em đây là bài cào nhé của bài liêng bây giờ tôi ờ, tiếp tục chuyển sang ờ, cái phần trò tiếp theo nữa nó gọi là trò bài binh Ấn Độ hay còn gọi là binh sáu lá nhé. Lần mã của nó là 6203 Tôi để chế độ là cũng chế độ 6 người cho anh em xem nhé anh em nhìn khoảng cách rất là xa nhé Đó. mình có thể mình di đi di lại nhìn khoảng cách nó rất là xa nhá nó không như những dòng sản phẩm trước Đó. máy báo một một có nghĩa là nhà tôi lớn nhất đúng không tôi chia từ tôi một này hai ba bốn năm sáu này tôi sẽ lần lượt lên bài các bạn này của tôi tôi sẽ úp lại đã tôi để tạm thời tôi để đây tôi lấy những cái bài này trước <clears throat> nhà này nhà này ba tây nhưng mà ba tây một này có những nơi chơi là ba tây lớn nhất <clears throat> nhưng có những nơi chơi là à, điểm lớn nhất nhà này ba tây một này nhà này đây nhà này chín bốn này 98 này nhà này ba tây 4 nhà này ba tây một này và vừa rồi có lẽ là do lỗi của bài <coughs> để tôi kiểm tra lại bài và tôi sẽ test thử lại cho anh em xem một lần nữa vừa rồi không được đoán ờ, bài vừa rồi là không chính xác một một sẽ lên bài người bài này người này 97 anh em nhé đây nhà số 1 này nhà này 93 này nhà này thì tôi không muốn tính điểm nữa bởi vì tiền nhà này quá nhỏ ba t ba thua này một nhà thua hai nhà thua tiếp theo thì nhà số 4 này nhà này chín chín này nhà này chín ờ, sáu bài tôi là 9 7 khi mình chơi như bán bài này là tôi ăn được một nhà hai nhà ba nhà bốn nhà chỉ thua nhà này thôi bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem một ván nữa lượng người chơi tôi sẽ giảm xuống anh em nhé giảm xuống 4 người Đó. Tôi sẽ giảm xuống 4 người đó là số 1 anh em nhé 1 2 3 4 này tôi sẽ lên đường nhà này nhà này 93 này nhà này 97 nhé nhà này không tính được điểm thì bài quá nhỏ Đó, còn bài của tôi đây 99 anh em nhé anh em nhìn kỹ ba đôi chín chín này Bây giờ tôi thử cho anh em xem về cái à, cách sử dụng à, máy đánh bài F718 để đánh bài à, cào và bài bên Ấn Độ hay còn gọi là bình sáu lá